Hello, hello, chào các bạn, mình là Văn Hân, Riverside à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách um, để à, xác thực KYC trên uh, Ola City Rồi, bây giờ không mất nhiều thời gian của bạn nữa, mình vô luôn ha Rồi Đầu tiên á, các bạn vào một tổng quan Vào cài đặt Bấm xác thực KYC rồi ở đây á mình à, điền các cái thông tin vào có hai mục là điền thông tin cá nhân và tải thông tin xác thực đầu tiên mình điền họ mình họ Nguyễn rồi mình ghi Nguyễn rồi tên Văn Hưng nhập Văn Hưng rồi ngày sinh 13 tháng 10 năm 1991 giới tính nam rồi số chứng minh thư số chứng minh thư của mình rồi mình nhập vô rồi cấp ngày nhập vô 23 tháng 2 năm 2013 rồi tiếp email mà mình thường hay sử dụng là đăng đăng ký với Ola đó rồi đó nhập mail vào để sau này rút tiền họ sẽ gửi thông tin xác nhận của mail này rồi số điện thoại của mình mình ở Việt Nam rồi, chọn Việt Nam rồi nhập số điện thoại của mình vào ok quốc gia của mình rồi Việt Nam nhập Việt Nam ha tiểu bang không có bỏ qua giờ mình ở à, Văn Trung à, Văn Trung Tân Bình Hồ Chí Minh thì mình nhập vào và ở thành phố Hồ Chí Minh mã zip code là 700 ngàn đó, mình nhập luôn đây có sẵn cho nên là mình sử dụng chế độ tự động còn các bạn chưa thì các bạn à, nhập vào từng ô ha rồi bây giờ qua cái phần à, xác thực thông tin ở đây có hai mục là passport này rồi chứng minh nhân dân này đó bây giờ rồi bây giờ mình vào chứng minh nhân dân mình xác thực bằng chứng minh nhân dân đó rồi đầu tiên là mình tải mặt trước của chứng minh nhân dân lên bấm tải ok thầy mặt trước à. mở mặt sau chứng minh thư kích mở rồi tiếp tải lên cái ảnh selfie có chứng minh nhân dân của mình kèm theo ờ, chữ Ola City và ngày tháng năm mà mình xác minh KYC đó giờ cầm hai bên giờ chụp selfie đây mình làm sẵn rồi đó, mình chọn đó thấy chưa các bạn rồi tôi đồng ý cập nhật thông tin xác thực KYC ở Ola City và cam kết là nó đúng sự thật đó ừ, Chúc mừng bạn đã hoàn tất xác thực KYC. Thông tin xác thực của bạn đang được kiểm duyệt. Rồi, bấm kiểm tra. Xem lại các thông tin mà mình đã ghi. Rồi. À, giới tính, chứng minh, ngày cấp email số điện thoại quốc gia tiểu bang rồi thành phố mã zip code và địa chỉ ok rồi cái phần à, mình upload hình ảnh á là ok rồi bấm tiếp Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy theo dõi kênh Văn Hưng Riverside để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!